chào tất cả bà con chào anh em những anh em nào đang à, có nhu cầu muốn tìm hiểu cho mình những cái bộ đồ tài xỉu hoàn toàn à, có thể điều khiển theo ý muốn của mình thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 4444 và 0945 244 662 tôi sẽ tư vấn à, cho tất cả anh em cũng như bà con những cái mẹo chơi tài xỉu những cái cách lắc tài xỉu đánh tài xỉu bịp hoàn toàn hiệu quả và có thể vượt mặt được à, tay con đó là một cái cách à, lắc tài xỉu bịp một cái mẹo chơi tài xỉu bịp rất là hiệu quả áp dụng cho tất cả những anh em nào đang có nhu cầu tìm hiểu về những cái bộ đồ tài xỉu hoàn toàn không tang và lắc theo ý muốn của mình và cũng có thể là anh em hoặc cả bà con kết bạn zalo với tôi qua một trong hai số này tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn cho tất cả bà con cũng như anh em trên đây nó là một cái bộ hột tài xỉu dĩa hột thì hoàn toàn giống như dĩa chợ nhưng mà với chỉ cần cái dĩa này kết hợp với lại bộ hột trong cái hột này thì có hai hột nó là hột chợ hoàn toàn không có gì khi vào chơi tài xỉu lắc tài xỉu bịp chúng ta chỉ cần đưa được một hột vào thôi và với cái kỹ thuật cũng như là cái mẹo vừa chơi tài xỉu lâu năm cùng với kinh nghiệm của tất cả anh em cũng như là bà con đây thì chúng ta có thể đưa từ xỉu qua tài qua một cái thao tác rất là đơn giản đó là khi chúng ta sử dụng út hột hoặc là, hoặc là khui nắp xin khui nếu như um, anh em nào chưa có kinh nghiệm hoặc bà con nào chưa kinh nghiệm thì có thể liên hệ với tôi để chúng tôi có thể hướng dẫn thêm cho tất cả bà con cũng như tất cả anh em bây giờ tôi sẽ lắc thử cho bà con cũng như anh em xem vài chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu điều khiển theo ý muốn của mình khi chúng ta lắc bình thường thì hột nó đi rất là đều hột và nếu như chúng ta muốn đưa qua tài qua xỉu vẫn có thể đưa qua được bây giờ như chắn này tôi sẽ khui luôn cho bà con xem như chắn này nó là đang là tài bây giờ nếu như ờ, bà con muốn đưa nó qua xỉu thì chúng ta sẽ đẩy hột lên hoặc là bây giờ đây như trường hợp này ờ, khi chúng ta sử dụng cái hột này nó sẽ bị chết liệt hột đó như trường hợp bây giờ nó là 145 nó đang là xỉu nhá nếu như mà tay con người ta mà đặt về xỉu nhiều chúng ta có thể đưa qua tài với một thao tác rất là đơn giản chúng ta sẽ út hột đó từ 145 bây giờ lại qua 554 qua tài luôn đây nó là một cái mẹo lắc tài xỉu bịp một cái cách ờ, đánh tài xỉu bịp hiệu quả và áp dụng với tất cả những anh em những bà con nào đang ờ, đi chơi tài xỉu hoặc là trường hợp này đang là 125 trường hợp 125 này nếu như mà tay con đây em, người ta mà đặt vào cửa xỉu nhiều quá, chúng ta không còn cách nào khác. Nếu như khui ra chén này thì tất nhiên chúng ta sẽ thua rồi và phải trung tiền. Nhưng nếu như muốn cho ừ, qua tài như trường hợp này, nếu qua tài thì chúng ta mới có cửa ăn. Thì khi chúng ta khui, chúng ta út. Đó, từ 125 bây giờ qua 552 chúng ta hoàn toàn lật ngược được cái ờ, thế hột này nên ờ, cái cách sử dụng cái bộ hột này rất là hiệu quả và dễ sử dụng bà con hoàn toàn yên tâm đó như trường hợp này vẫn là một bốn năm nữa khi sử dụng cái bộ hột này chúng ta chỉ cần một cái thao tác rất là đơn giản thôi giống như là khui đó chúng ta sẽ không khui ngay mà chúng ta sẽ út đó từ 145 bây giờ qua 554 đang từ xỉu qua tài rất là đơn giản hiệu quả và rất dễ sử dụng khi chúng ta muốn um, chơi chúng ta chỉ cần đưa được một hột này vào trong ba hột này thì chỉ cần có hai hột nó là hột không tang và cái cách uh, đưa vào như thế nào thì cách sử dụng như thế nào thì bà con cũng như tất cả anh em muốn tìm hiểu thêm thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây tôi sẽ tư vấn cho kỹ hơn cho tất cả chúng ta vì trong clip thì tôi cũng không tiện nói rõ bởi vì nói ra thì nói rõ ra tất nhiên là bà con cũng như tất cả anh em cũng sẽ khó chơi vì tay con người ta sẽ có sự đề phòng nên chúng ta cứ um, nói ở đây thôi và khi nào mà cần tìm hiểu kỹ hơn thì bà con hãy gọi cho tôi với cái cách lắc tay xỉu bịp mẹo đánh tay xỉu bịp hiệu quả như thế này thì tôi tin chắc rằng bà con sẽ có cửa thắng và hoàn toàn không sợ thua trong mọi uh, cuộc ờ, chơi tài xỉu cũng như lắc xí ngầu một lần nữa xin cảm ơn tất cả bà con như anh em đã theo dõi clip này khi vào xem bà con hãy nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ để biết những cái thông tin những cái sản phẩm mới nhất chúng tôi sắp đưa ra thị trường cộng thêm đó là những cái tôi xin giới thiệu luôn với tất cả bà con cũng như anh em đây là những cái bộ hột tài xỉu tam sắc với những cái bộ hột này chúng ta có thể lắc cho hột đi theo ý muốn của mình đạt từ 80 cho đến 85% trở lên và muốn ờ, bà con muốn biết tại sao cái tên của nó là hột tài xỉu tam sắc thì vẫn cứ gọi cho tôi qua số điện thoại đây hoặc là kết bạn Zalo một lần nữa xin cảm ơn tất cả bà con cũng như anh em chào tạm biệt tất cả anh em